사랑과야 예수 tục yêu nhu yêu trời nam vi thông nhu ra này nhu nào ra xa biết nô cơ trời thơ ta lẽ nhu ra nhu sang mã và trời tục về ở vùng dòng mai tới Ôi gào hè mùa Ở cùng nhau mai đây Nào phép biết không nhiều Dài với nhau 상과야 예수 tục yêu như yêu trời nam vi thông nhu ra này nhu nam kra xa biết nô cơ chơi, tơ ta lẽ nhung kra nhu sang mã ba chơi đồng đi ở phù dòng mai tới dần vui gào hè mùa ừ cùng nhau mai thấy nào phép biết không nhường dài vui khờ mùa về đâu vui gào hè mùa ở cùng nhau mai thấy nào bé đi không nhường dài vui theo hồ đường nào về đâu mong rằng